Anh chào anh trai Em muốn mua con mít không dây Em không có tiền nhiều Anh có loại nào mà ngon bổ rẻ không? Ngon bổ rẻ Làm gì có Nhưng mà đây có ha Mít đây là microphone wireless không dây một mic đến từ Relacat Mã là R1 Đầu tiên ta sẽ có hai microphone như thế này một RX và một TX Tiếp theo thì sẽ là hai dây kết nối, một dây để kết nối vào máy quay và một dây kết nối vào điện thoại và tiếp theo là một dây sạc USB ra hai đầu Type-C để sạc RX và TX và cuối cùng là một cái bông lọc gió và bây giờ mình sẽ test trên cái máy quay mà mình đang quay Ok và đây là chất âm của cái microphone R1 thì các bạn nghe thấy như thế nào? Giải frequency response của nó thì lấy từ 200Hz cho tới 20kHz thì dành cho cái chất âm của mình trong sáng to rõ và nó được loại bỏ đi một số tập âm ở phía dưới phần giải bass. Đấy, thì nó dành cho cái âm thanh của mình sẽ tốt hơn và trong trẻo hơn. Theo nhà sản xuất thì cự ly của microphone này từ receiver cho tới microphone thì nó sẽ là 100m nhưng mà theo thực tế thì khoảng tầm 60 đến 70m. Đó. Còn thời lượng pin thì khoảng tầm 7 đến 8 tiếng cho các bạn sử dụng với công việc là quay video, làm nội dung, podcast hoặc là live stream. Ở đây mình có một cái microphone shotgun thì bình thường mình hay cắm ở trên máy quay và chĩa vào định hướng và bây giờ mình sẽ muốn nó sử dụng xa hơn thì cái công năng của cái microphone này có thể link với nhau được và bây giờ mình đang sử dụng một cái microphone shotgun như thế này không dây từ xa mình có thể đi rất là xa được kết nối được với nhau thì đối với những phân cảnh mà mình không muốn microphone nó ở phía trước này thì mình có thể là ở phía trên mình chĩa xuống như thế này Đấy, trên đầu như thế này thì mình không thấy được cái microphone nữa nhưng mà vẫn bắt được âm thanh thì đó là tính năng của microphone shotgun. Nếu như yêu cầu của các bạn không quá gắt gao trong cái phần âm thanh thì đối với tiêu chí cái Marathon R1 này nó sẽ đáp ứng được đối với ngon, bổ và rẻ. Và mình là Trường Trịnh đến từ Bell Studio.